đời thằng trai bao nhiêu gánh vác mang thêm bao nhiêu bao yêu thương chứ không chứ danh kéo theo cả đời đời người làm lúc bơ vơ đi thương tình này đâu dám mơ cao mong anh giờ như mây trôi chẳng biết nơi nào dừng lại đến nơi nào bên đó cho anh hơn nỗi đơn phương tình ai sống do cứ hai bên bờ đợi chờ tháng năm đến khi nào tìm đến nơi yên ổn buồn đêm đâu ai nhiều đâu em ơi lại bao nhiêu gánh vác mang trên vai biết bao ưu phiền chứ không chữ danh kéo theo cả đời đời người làm lúc bơ vơ biết đâu chữ lời tình này đâu dám mơ cao mong đẹp. anh giờ như mây trôi chẳng biết nơi nào dừng lại đến nơi nào biến đỗ cho anh vào